Duy Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang của mình nhé Hi, xin chào mọi người Mình là kênh uh, à, Bạn Trắng TV Chào bạn, mình là Trai Bản Ở Hôm nay thì uh, Giang được em uh, à, Bạn Trắng TV cũng như là Trai Bản uh, Giới thiệu cho Giang một cái hoàn cảnh của một bà cụ Và bà cụ khó khăn như nào thì uh, chút nữa thì mình sẽ hỏi em Công và vâng, bây giờ mọi người sẽ cùng đi với vào trong nhà bà Yến Hiện tại là anh ra trong nhà bà Yến thì là bà đang sống một mình ở dưới cái ờ, bãi bồi này thì là cả làng đã di chuyển hết lên chỗ vùng ờ, tái định cư ở trên kia rồi ừ. thì hiện tại là bà chưa có đất làm nhà trên đấy với lại bà ờ. sống đơn thân từ nhỏ à, <clears throat> nên là hoàn cảnh của bà cũng rất là khó khăn thì hôm nay thì Giang được em công giới thiệu nhưng em công giới thiệu từ đầu là có bà dín hiện tại là bà sống một mình và đơn thân thì hàng ngày công việc của bà là sinh hoạt như thế nào và có nhiều em thì à, đợt trước em vào thì hiện tại là bà đang à, nói chung là à, em cũng nắm một chút là ví dụ như bà mưa lũ ấy thì dặn bà phải chạy ngay à. thì không thì mưa lũ ấy tràn vào trong nhà trong này không nó bảo công việc hiện tại của bà là đi chăn trâu thuê và à, đi chăn trâu thuê với lại à, cơm nước hàng ngày ăn uống là ăn theo chủ nhà người ta À đây à, cái hoàn cảnh này bản thân Giang là cũng chưa được tìm hiểu biết rõ lắm thì hôm nay thì nhờ em công cũng là ban trắng tivi với lại à, em trai bảo thì à, giang có vào đây thì mua một chút gạo cho bà đó là một chút uh, mong muốn mình chính để uh, ủng hộ bà trong cái mùa dịch Covid này Và hôm nay thì uh, Giang cũng chia sẻ luôn là cái số tiền này là của nhóm thiền nguyện ở bên Úc Châu Có gửi cho Giang là 2 triệu đồng để ủng hộ bà con mà trong thời gian dịch Covid mà không có công việc làm ổn định ấy thì bây giờ là mình sẽ vào đây để gửi cho bà một chút để động viên bà và hoàn cảnh như thế nào thì uh, bây giờ mình sẽ vào đây đấy <laughs> hiện tại thì, uh, nhà bà thì có một mình ở đây thôi anh ạ không có điện ừ. vậy nước sinh hoạt cũng không có luôn à, ờ, đây à? bà phải đi sách xa lắm à. đây là căn nhà của bà đấy hay là căn đấy, nhà bên đây, kia căn nhà của bà. ở đây á à? con chào bà nhá bà ừ. hôm nay thì con vào đây uh, nghe công nói với mọi người nói thì con có mua một chút gạo và gửi tặng cho bà ừ. đấy là con uh, gửi tặng bà cái gạo với lại là cái uh, đây một chút là là là mắm muối mì chính này ừ. trong ờ, thời gian này dịch covid cái bà không ừ. đi làm ừ, đấy ừ. ừ vâng. xin cảm ơn các cháu đó và vâng, cái món quà này thì con cũng nói với bà luôn là món quà của tất cả các ừ. nhà hảo tâm là ở bên úc ừ. đấy bà là gửi đó. cho bà là nhóm thị nguyện úc châu ừ. thì hôm nay là con bà mua cho bà này thôi vâng thì bà nhận nó con nhá ừ. thì uh, công ờ, ấy mang vào cho bà nhỉ vâng vâng bây giờ con uh, xin phép bà có vào nhà con quay một chút ừ. nhà bà được không? đi tìm vào trong để anh nhìn, nào kêu vào nào thế để hàng cơ dạ bây vâng, hiện tại là mời mọi người vào trong nhà người à, nhà bà ý ạ <laughs> chào bà nhá đây là trong nhà bà Yến này Anh ạ, à, nhà bà hiện tại là à, Ở đây ấy, ngày xưa làm cái bãi bồi không biết tiếng na <laughs> ngày xưa là một bãi bồi uh, cát lên trên này thôi thì là từ hồi uh, cái trận lũ quét vào năm 2016 ấy thì là đã đây. đã, đã, đã ở cái ngôi làng này chết hơn 30 người đấy cho nên là à. uh, ừ. được nhà nước đầu tư rồi là khu vực tái định cư ở, ở trên khu trên kia thì ngày lý do là bà ở lại đây một mình là vì là đợt trước là bà chung khẩu với cháu ừ. thế nhưng thực chất là bà ở riêng thôi vì uh, bà là bà sợ ờ, sau này đóng tiền rồi là đám cúng đám ma là kiểu làng nước ấy thì là bà không có nên là bà nhập khẩu vào với cháu để khỏi mất cái khoản đấy thì tính ra là bây giờ là uh, nhà nước uh, cấp khẩu cho vào cái những cái những cái hộ để được ở trên khu tái định cư trên kia ấy thì uh, hiện tại là bà không được cái mảnh đất trên đấy mà bắt buộc là bà lại phải ở lại đây và căn nhà này được làm là từ năm bao nhiêu em không nhớ rõ lắm là hơn hai chục năm rồi đấy Thế em có thể giới thiệu qua cho mọi người biết là căn nhà của bà làm bằng cái gì như thế nào đó. Vâng, cái nhà này thì làm bằng đấy mọi người nhìn thấy là một cột tre cây tre già nên là nó cũng hiện tại là nó ọp éo rồi anh em mình đi nhẹ nhẹ <laughs> ừ. bởi vì là hiếm khi là có đông người lên hiện tại đây cửa nhà của bà nước nó ngập lên hết tận sàn này này thì nó không có cái gì để mắc lại anh Thế cho nên là căn nhà này vẫn còn tồn tại ở đây toàn bộ là bằng cột tre này à, mọi người à, hiện tại là ở đây là không không có điện bởi vì là à, trước đây là ở đây có khoảng à, mấy chục cái hộ ở đây nhưng mà mọi người à, chuyển đi hết đi rồi cho nên đâm ra là ở đây không có điện buổi tối bà ừ, nhóm bếp với lại một cái đèn pin nói chung là cuộc sống rất là vất vả ừ tại là bà vẫn còn dùng cái màn là cổ xưa này <laughs> cái màn à, này mọi người ạ truyền thống người thái bài truyền thống người thái hiếm khi uh, còn thấy không là nhà chẳng có gì thất bạo như này thì <laughs> uh, à, bản thân Nam Công này cũng đã giới thiệu thì rằng nói lại luôn mọi người là cái nét truyền thống của người đời Thái đen ngày trước là hay dùng cái màn đen đó người Thái trắng như Giang thì lại không dùng cái màn đen còn xung quanh của nhà bà thì à, Giang cũng ghi hình cho mọi người biết luôn là cột thì bằng tre ngày xưa tre ngâm ấy thì hiện tại là cột là siêu vẹo mình có thể nhìn thấy này đó vách của bà thì bằng nứa này rồi là bên này là một cái buồng ngủ của bà nó nhỏ nhá ở bên này thì có một cái à, để à, xếp những cái đồ của bà là mì tôm này đó trên trần nhà thì khói bụi đen là do là là mình đốt lửa trong nhà ấy thì bên này là cái bếp của bà là có ấy này còn ờ, cái bếp này bếp bếp của bà đấy nhỉ đúng không <laughs> ờ à, đấy thì à, bà thì bây giờ ra mà hỏi một chút à, bà cho con hỏi một chút là bà họ tên à, là gì nhỉ đầy đủ ấy ờ, tên à, họ hoàng hoàng thị yến hoàng thị yến ừ. bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi à, năm chín rồi à năm chín thì gọi 9, cô sáu hai à sáu hai gọi cô thế là bà ở đây là được bao nhiêu năm ở một mình là bao nhiêu năm rồi trong căn nhà như này nhà làm hai hai nghìn đến một đấy muông nhà ừ. thôi tôi lắng mà thôi nhưng mà muông biển tường mà ờ. ý mà mà liền được thứ sám rồi trong mà muông tớm thì thôi à quán là bà bảo lên không à, bà là là muông muông muông bạt à mung phê tiền mung bàn nữa mung ừ. bàn nữa ừ. giờ mung nhà tường nhưng mà à, nhà mung tường nhưng nhà kha mà mung biển tường à, mà biển ừ khai trong bà... khai ý diệt chắc kỷ lứa đéo đấy à. ừ, hay là diệt ừ. tựa nổi thôi ờ, cô ờ, nói chuyện này mình dịch lại tiếng thái nha ngày trước là cái nhà này của ờ, cô là lợp bằng cái bạt đấy mọi người ạ ừ. sau đấy là cô sẽ lợp bằng danh là ừ. mung kha là tiếng thái thế để sau này là bà mà ý là pin non là ờ, hết là cháu làng hơn một quá ừ, ừ mung mung bèn mà hơi tiêm khỏe hơi em hơi kẻ cháu hơi em vũ tòi mà mày đủ mãi hay vũ em nhân tại xìa à. ừ ai hơi tại thực tế nhân nói cháu à. ừ nhân nhân vũ bị ai ừ. hơi ai em hơi ao liệt đủ liang ao đủ liang à. hơi nhưng mới vũ tới ừ. sau có vẽ hay vũ em vũ tôi sau đấy nhưng hai tặng vũ hơn ó hơn vũ mà mà, ừ, mà, em chắc cái là à ừ, À, thì khẩu kinh thuế. เออใครหืออายหือเอาไปอายมาไปอายก็ตายใช่ไหมเออไปอายก็ตายใช่อายเอ็มก็ตายใช่ไหมจักที่ไปอยู่ก็เหลือคนเดียวห้าอยู่เออเขาหือเช้าชอกินถุยอ่าGiang sẽ dịch ừ. lại một người nhá ngày trước là mẹ của cô là mất với lại bố của cô cũng là mất là bị ải cũng là mất đấy bị ải sau đó thì à, cô là đi xin ăn ừ. sau là hiện tại bây giờ là cô là đang làm gì ở đấy? Ừ, bị ải hơ ăn ao phử cái bà เอาผืนนึงไปอายเลี้ยงก็ตายเสียบานึงไปอายอ้อก็ตายเสียมา ừ. À, có nghĩa là ừ, bốn nuôi ừ, nhưng mẹ mẹ đủ nhịn mẹ nòng nhịn điều thôi các bạn em hơi o để cậu quân đủ à. ừ, tại cho biết ừ. bố mẹ là sinh được 9 người con và hiện ừ, tại là con là một em gái ừ. là có nhưng xưa là... quân điều với sủ nè và cái đấy thì giang hiểu tiếng thái ừ, như tiếng thái là nó khó khăn cười mà ừ. à. ừ nói chung là cô là nói tiếng kinh đôi khi là chưa sõi nói chung bản thân giang thì uh, tiếng thái thì giang nghe được hết nhưng mà khi mà nói ra hai thứ tiếng ấy đôi khi giang phải dịch lại cho một người thì uh, ngày xưa là cô ở nhà bạt sau đó mới ở nhà danh ở danh sau đó thì bà con mới lợp cho cô một cái nhà kiên cố một chút là lợp bằng tấm bờ rô và hiện tại là cô ở một mình thì hàng ngày uh, cô cô đi làm cái gì để nuôi sống bản thân mình <laughs> hôm tayว่าจุงมือใช่ไหมไปเห็ดแต่สั่งไว้กินมันไปเห็ดแต่สั่งไหนมากินดู เอออยู่เพื่อนเอออยู่เพื่อนเจ้าไปหน้าเออไปแต่รู้แต่หลานเดี๋ยวรู้หลานเองก็มอเออสาวเหอไปกินแดงกินง่ายแต่สาวเจ้าเออมาเฮือนนอนนั่นถุยเออมาเฮือนไม่เห็ดจางทำบ่ chẳng hơ quân kế rồi hơ quá à. tuổi rồi sao cổ vợ ấu cái là hơ à, thế này, này, này là uh, lua áo này mimina bảo chọn ờ na hờ à em có đu lán có hờ ừ, dạ, hả hỏi hả và hơ với chăm sóc lại vô bán ờ. phun lại vô phun ra lại hơ vô pin cái là ờ. ừ, cho khẩu kinh thuế à như, như à, cô chia sẻ thì là cô hiện tại là có 500 mét vuông à, ruộng nhưng mà do là cô không chăm sóc được ấy đâm ra là cũng không có thu hoạch và mùa màng hiện tại đang mùa thu nó không có và lại cô là cũng có tuổi à, cao đâm ra đi làm thuê thì không ai nhận như cô chia sẻ như vậy được giang dịch lại tiếng kinh như vậy thì hôm nay là giang mà thăm cô thì à, được biết là hoàn cảnh của cô như này thì à, giang có gửi cái món quà cho cô thì thực tế là không phải là món quà của giang mà là món quà của các uh, nhóm thiện nguyện ở bên uh, úc châu đã gửi cho bà con đồng bào này những người vô gia cư mà mà sống một mình ấy độc thân ở trong mùa covid này thì không có cơm ăn và không có gạo để mà nuôi sống bản thân mình thì hôm nay Giang vào đây để gửi cái món quà này của nhóm thiện nguyện bên Úc Châu và những hoàn cảnh này thì Giang vào thực tế để tìm hiểu thì thấy căn nhà của cô là cũng rất là khó khăn không có gì cả ngoài ấy cái này cái rát này là làm bằng tre nha mọi người nhá cái này là tiếng Thái là cột tè tre ngày xưa mà dập dập ra ấy, bổ bổ ấy cái này cột nhà siêu hết rồi nhỉ cô nhỉ giá lốp mày nó nổ cát mày này này này hiếng mà tao nghĩ là đó cô tên là dín này Thế thì à, hôm nay à, cháu vào thăm cô thôi để gửi ừ. món quà cho cô mong cô nhận uh, giúp uh, cháu nhá ừ, cần hảo hán và luôn nữa hảo hán không cứu em thảo nữa cần à, hảo hán để biển sáng ấy nữa ừ, thì giang ừ, dịch lại để giang ừ. cảm ơn các mảnh thường quân và cảm ơn cô thì cô bảo là ừ. cảm ơn Lào hảo hán là chúc sức khỏe rồi là cảm ơn mọi người ấy đấy là tiếng thái đấy, giang rất là hiểu ừ. Và ờ, thì à, chắc có lẽ là hôm nay thì Giang với mấy anh em cũng phải về thôi Tại vì Giang cũng phải có việc và ngày mai là Giang sẽ đi những hoàn cảnh khác nữa Thì hôm nay Giang lên đây thì uh, thông báo mọi người biết như vậy Thật sự là căn nhà của cô cũng không có gì đâu ngoài một cái là cái bếp này <laughs> Ở bên này mọi người có thể nhìn thấy này Không có gì đâu được ba cái bát Thề luôn Đó. Không phải nói dối mọi người đây được chôm này Ồ oh, cái này là măng này Không có gì ăn luôn thì không có một cái gì luôn đấy Không có gì luôn Cái bát Gạo không có Cái bát này lâu lắm rồi này anh ta này ừ, ờ, <laughs> Bắt cổ ờ, bát ờ, ấy đấy Cười Nhật Tống Cái này thì là cái xa ớp Xa ớp ngày xưa à, Người Thái hay đi xúc con cá gọi là cá bống này Cá cờ này Hộp quốc của cô vẫn còn trên này Nói chung là trong nhà cô là không có cái gì cả Hiện tại bây giờ rất là khó khăn được vài cái bát này ấm siêu không có này đây là đúng hoàn cảnh của cô luôn nhé Đó. thôi anh em mình về nhở thế nhá con ờ, nghỉ nhá về đây ừ, ờ, ở chỗ cô Hà hắn nữa hả nữa căn Hà hắn nữa không họ qua mà còn những thợ căn Hà hắn nữa không vâng, có bà nhá ừ Hà hắn nữa thế uh, chắc là mấy anh em phải về thôi thôi mấy anh em về thôi cô tiến mấy anh em xuống tận cái cầu thang ấy Ngày trước là người Thái là chín bậc núi rừng nhưng mà thực tế là 1, 2, 3 này, 4, 5, 6, có 7 7 <laughs> bậc mọi người ạ Ở trên ờ, người Thái ấy, <laughs> Ngày trước là chín bậc núi rừng là chín bậc tình yêu ấy này Ủa, Nhìn thấy này Đấy, căn nhà siêu đổ hết luôn Ở dưới không con gì luôn, không nuôi con gì à cô? Không có gì ừ, nuôi Này có gì không? Gà chắc cũng không có Không có gì luôn Đấy, rất là khó khăn luôn ừ. cái đây là mảnh đất đây là của nhà cô hết nhỉ ừ. thế thôi à, cháu về cô nhá ừ. à, chúc cô mạnh khỏe nhá ừ, em anh em mình phải về rồi à, hán à chung thời gian thì à, vào thăm và gửi món quà của các à, cô chú anh chị à, thiện nguyện đấy gửi đến những gia đình trong thời gian này đây phải chống này các bạn này Cái thề luôn còn mục đấy đấy <laughs> đường. đừng đừng uh, này đổ gió đổ đấy thề luôn đấy kiểm tra lại cái này cho nào này này đừng ừ. nó đổ nó đổ đấy nó đổ nhà của cô đấy nhà của cô tính ra được à, khoảng tầm 6 mét 5 mét 6 năm 30 30 mét vuông mọi người. này à, nếu mà nhà cô mà làm cái căn nhà xây khoảng tầm 20 mét vuông cũng được nó có ở một mình Đấy, để mà làm nhà xây, xây, ấy. xây gọn hơn gọn mình xây 20 mét vuông cái này được 30 mét vuông mọi người và chắc là video ngày hôm nay thì Giang cũng ờ, xin phép được kết thúc ở đây thôi nếu uh, mọi người thấy video của Giang hay ý nghĩa thì hãy cho Giang một like một chia sẻ và một đăng ký ủng hộ kênh nhớ ấn vào nút chuông thông báo bên cạnh để nhận video mới nhất sau khi mà đăng tải lên kênh của Giang và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé bye bye